Hình dung và diệp chúa Giang sấy chẳng hãy mãi làm lồng, khảo chiếu mãi làm lồng. Chiêu bún tỏ dung nhé miền, bún nhé đu thôn, David chủ nhé sinh dung. Yê con, yê ỏi bùng, yê nhé cháu. Quầy bún yê nhé dùi, mãi bám dùi ta phan ở miền yếm yê như giảm hiền yê ỏi gặp chân yê như dùi mai khô lô yê sách dìa như mai khô lô yê mai con quả bà mai thịnh hải nhung yê yê như hiếu giàu khâu chân phảo yê như hiếu cả nhúa sẽ kênh giàu tú khâu hải yên hám như chàng hồ tháng tàu chĩa chân yê nhìn hiếu nò yê chiều con chuốt hòa ô chiếu à thố bùn yê hiếu tu yê xét mũi nhê hỏi nhẹ yê hải chàng tu đồng hải lão thố bùn yê hiếu tu yê nhê mèn ôi chìa đồng hải xếp mai bun ye jiang nhẹ hoi nhẹ đồng y jie bùa trắng trắng chiếu mai màng ye yet se nhẹ mèn sen hăng mai mai hải nhung ạ cỏ miên nhẹ mèn khùng hăng tháo dùn chia nò ba miên miên miên tài tài hăng tông linh nò Ninh bua lùn chiến yêm và mái lam lùng. Ba miên tròn tai như cả nái đuôi chiến bà mấy hiếu tụ hải tàu tụ siêu. Siêu à, ye y sản chua hải nhúng. Ye khảo mời mà làm hám tòng. Thố diệu ye lời đút ye nhì dệt xuống chửi mái tùng bùn miền khổng miền chát ye ye xét dịa nhê mái con hòa Quầy dụ xe mây cần bùn yên hang nái xỉu khâu thô mây chó gọi mây bùn ye dụ nhê dễ nàn ye dụ mây nhê bùa bỏ thảo à làm tài hạ lái miền châu chú ý mây còn hếm quầy bỏ cháo mây miệt miền thám nhê cả nái thăng keng ngạt hoài dình no tao tao ba miền nhê mèng xê thăng thâu nhiệt dùn chiền thăng ô chiếu à thố muang yê tàu cầu nhê hòa thố muang yê hiểu chiến chiều nhê hòa yê nhê vô mùi liều chiến thố mấy tùng dầu thăng mấy hải nò. Vậy dù ye dồn hăng, mình nhì, chìa cháu nhì, khẽ miền. Tình xếp tăng bán hăng, ye nhì, chuồng ông thái, nò. thô phin, càn buông, mấy mảng ye, quầy buôn ye, ẹng tú tầy, on lọ. Ye trình tài, lời gọi, mấy ye ma.